bão rồi thu đu đủ thôi dùng phân silic quả tươi mã hồng ngày hôm nay do là xung sở của cơn bão đến cho nên là uh, mình phải thu bớt đu đủ vào một là để tránh dụng, hai là để đỡ chuột cắn bởi vì đu đủ của mình nó đã chín đồng loạt rất nhiều rồi cho nên là mình phải thu các bạn ạ của cơn bão số 8 đổ bộ vào miền Bắc nước ta và nên ở đây gió rất là to các bạn chúng ta chỉ có nghe một tí nhé và với cây đu đủ tự mọc này thì nó đã chín rất nhiều rồi mà chúng tôi cũng đang sợ là bão nó đổ cho nên là tôi cũng ờ, hoạch cái đu đủ này và nếu không thu hoạch thì ở đây chuột sẽ phá hết các bạn ạ chuột ăn hết còn đây cây này thì lại lại chuột phá cho nên là chúng tôi phải hái ngoài cái đu đủ này đây trái đu đủ rất là lặng trái các bạn này những quả đầu tiên thì nó không được đẹp đâu nhá đây là những quả đầu tiên các bạn thì nó chưa được màu mã nó chưa được đẹp lắm Đấy. và tiếp tục thì ta sang đến ở đây là chuột đã Cắt mất khoảng 3 quả rồi các bạn Đây Mặc dù chín như này nhưng mà nó không bị rụng đâu các bạn ạ Bởi vì là dùng phân xinic thì cái cuống nó rất là dai Đấy, nhưng quả đầu tiên nhưng mà mã rất đẹp ăn vẫn còn cuống đấy các bạn này đấy. đấy chuột ăn vẫn còn cuống đấy này quả này thì đang hương rồi đây Trên cây này lúc này nó đeo như này trọng lượng nó phải có đến hàng Nó phải đến hàng năm bảy chục cân đấy các bạn ạ Và đang sợ là bão số 8 này thì nó sẽ bị đổ cây Ngày hôm nay ngày à, dương lịch là ngày 14 tháng 10 năm 2021 và trên cây đu đủ của Thanh cân Ờ, thời tiết lúc này đang là mùa thu nhưng vẫn rất là xanh tốt quả ống mượt này ống mượt này quả từ gốc đến ngọn luôn từ từ từ cái phần ờ, giữa cây này đến ngọn luôn bởi vì vần này thì đến đây thì thanh tân mới mới bón phân xinic thì từ đây giờ đi là ra quả còn cái phần dưới mình tưởng nó đu đủ được mình không bón thì phần này nó không ra quả nhưng khi bón một cái là quả nó ra ngay và bây giờ nó đang chín đồng loạt đấy các bạn này bây giờ mình lại hái tiếp quả thứ ba các bạn nhé đây mình cắt tiếp quả thứ ba thì uh, dùng phân xin thì cái cuống của nó rất dài các bạn ạ ví, ví dụ như cái quả này nhé cái cuống nó từ trên mãi trên này dài xuống đây đấy và cái cuống của nó rất dai cho nên là nó thứ nhất là nó chống dụng quả đây cái cuống của nó rất dai này và thứ hai là nó có thể cho trái to hơn nữa nhưng mà nó vẫn không bị dụng hoặc là không bị uh, teo cuống đấy không bị thối cuống vân vân đấy cái cuống của nó rất à, quả đu đủ đã sinh nhưng mà cái cuống lại còn sinh hơn và bây giờ mình cắt tiếp quả thứ ba các bạn này đây quả thứ ba nhá đấy cái cuống của nó rất đẹp như này các bạn này quả đu đủ này thì có trọng lượng nó khoảng độ chắc là nó cũng phải tầm gần 2 cân các bạn gần 2 cân đấy. trái của nó rất xinh và nó đang mơ mơ đang ương như thế này nhưng mà nếu mình không thu thì chuột đã phá các bạn ạ chuột đã phá mất mấy quả rồi thế nên là đành là phải phải thu khoảng ưng ưng như này thôi nhưng mà mình vào thắp hương xong thì là nó chín là vừa ăn là rất đẹp các bạn ạ Đấy. mình cũng đang muốn là đợi nó chín đồng loạt để làm một cái clip nhưng mà vì là nhất là cây ngoài kia thì là bị trộm cây trong này thì là bị chuột phá nên là không thể cho chín đồng loạt được các bạn ạ và mình muốn giới thiệu với các bạn rằng đu đủ dùng phân silic thì quả to mã đẹp ăn ngọt sắc thơm và cái cuống quả dáng rất là cân chuẩn nhưng cái cuống thì lại dai và cuống nó dài nó dài cho nên là đu đủ nó ra thành từng chùm ở đây là mình đã tỉa tỉa rất nhiều thôi nó ra thành từng chùm nhưng mà nó không bị rụng không bị teo trái và không bị vui mình tiếp tục thu cây thứ hai các bạn nhé ờ, mặc dù là nó chưa chín nóng nhưng mà cũng phải thu bởi vì ở đây chuột nó phá rất nhiều và chuột không phá thì nó ở sườn đường cho nên là người ta người ta lại hái các bạn ạ trước là hái mất cái quả đấy nhất là là cái mã của nó rất đẹp các bạn này mã nó đẹp quả nó nhỏ bởi vì ở đây là được trồng trên không phải là trồng mà nó tự mọc trên vỉa hè cho nên là nó không có đất nhiều đất ăn cho nên trái nó không được to nhưng mà quả này bổ ra rất là ngon các bạn ruột đỏ au luôn ờ, rất là vàng ngon đấy và đây cái cuống của nó rất đẹp các bạn này cuống đẹp này mã đẹp này đấy, mã đẹp lắm một chín thì tương đối đều vâng chín đồng đều vỏ rất là mỏng mà cái đu đủ này nếu mà xanh thì ăn rất là giòn nhưng mà chín thì nó lại ngọt sắc cuống nó dài lắm các bạn ạ cuống nó phải dài đến khoảng độ 15 cm ấy. không biết nó có cắt được không này chắc sẽ khó đấy cắt ở ngoài lại được không muốn cắt để cho các bạn thấy rằng cái cuống nó rất dài cắt thì lại chạm vào quả kia nó lại chạm vào quả khác các bạn đây quả này dáng đẹp không các bạn này dáng này tuyệt vời đấy đây là kiến nó vào nó làm tổ đây cho nên nó hơi bẩn một tí rồi nó hơi bẩn một tí nhưng mà quả nó phấn quả bán rất đẹp cái cân chuẩn mà nặng tay lắm các bạn ạ quả này phải gần 2 kg khoảng ký rưỡi rất là nặng đu đủ dùng phân xinic thì nặng tay hơn dùng thông thường và ờ, ăn thì ngọt hơn là đương nhiên ngọt hơn bởi vì nó có thêm thành phần vi lượng cho nên là ăn nó ngọt đậm đà ta lên cắt tỉa đi mỗi một uh, một cuống thì ta chỉ nên để một quả nhưng đây là thanh tân ờ, là cũng hơi tham có những cuống để tới hai quả ví dụ như cái cuống này là ba quả này các bạn này đây ba quả đây cái này đó là ba quả nhiều chỗ ba quả lắm các bạn ạ thấy rằng là đu đủ dùng phân xinic thì ờ, tỷ lệ đậu quả rất là cao gần như là ra đâu đậu quả đến đó và ngày hôm nay thì ngày về ngày âm lịch thì nó là ngày mùng 9 tháng 9 năm 2021 và ngày dương lịch là ngày 2 là ngày 14 tháng 10 năm 2021 lúc này đã đang là mùa thu là trên ờ, các vườn thì đã cây xanh lá vàng ờ, và rụng lá rất nhiều nhưng mà ở đây cái cây đu đủ của thanh tân này hơn cái giống tròn không các bạn nhé đây là một cái giống đu đủ này là giống của Đài Loan nhưng mà nó là ép mấy rồi Đấy. và cái đu đủ này là như mình đã giới thiệu là hai cây đu đủ tự mọc và nhờ có phân xinic nó mới được sai quả như thế này Đấy. và ngày hôm nay thì ừ, đợi mãi thì vừa rồi là nó chín rất nhiều nhưng mà uh, chuột ăn thì lại chuột đây không có hạt không có hạt là không có hạt các bạn nhé đấy đu đủ này quả này vẫn ương à, mình bổ thử cho các bạn xem chưa được chín ừ, nó chưa được chín chưa được chín à? đấy nhưng mà, nhưng mà à, màu của nó rất là đẹp đấy. và vỏ nó, nó đều dạ, chín đều ừ, nó chín nhìn đều thế này đi. là thấy nó chín đều nó, không chín đều đây đấy. quả nó vẫn còn xanh mà trong nó ruột đã hồng như này rồi đấy bây giờ mình sẽ bổ cái quả quả chín hơn các bạn nhé quả chín hơn thì quả này nó lại bị chuột quét một ít bị chuột quét một ít rồi đấy. bây giờ mình bổ thử cho các bạn xem là cái giống đu đủ này thì nó sẽ ruột nó đỏ đẹp như nào nhé đây đây các bạn đây để chuột nó quét nó rơi vào đây đây cái ruột của nó màu này màu nghệ nó rất là đẹp như này và cái đu đủ này ăn thì sẽ rất ngọt các bạn ạ vỏ nó mỏng ấy. vỏ nó mỏng dính luôn các bạn ạ đấy vỏ nó mỏng dính luôn đây bạn có thể nhìn nghiêng này thấy này vỏ mỏng dính luôn chứ nó không dày như là dùng phân thường nếu mà dùng phân thường thì cái vỏ của nó sẽ rất dày nhưng mà dùng phân silic thì cái vỏ nó mỏng Đấy. mã nó rất đẹp nhưng vì quả này nó là quả đầu thì ờ, thường thường là đu đủ ra những quả đầu bao giờ nó cũng xấu hơn nó cũng xấu hơn là những cái quả những cái quả giữa quả giữa nó sẽ đẹp quả đầu quả trồng mà võ không chăm các bạn ạ cái này tự mọc à. ngọt lắm các bạn ạ ngọt mà thơm lắm ừ. chưa đến môi thì đã trôi đến cổ các bạn ngọt tuyệt vời luôn đây vỏ mỏng dính màu này thì nó lại khác cái màu kia màu này nó là cái cái đu đủ Đài Loan nhưng mà nó là ép mấy rồi đấy màu nó vàng rất là đẹp thế còn cái đu đủ tròn này giống tròn này thì lại màu đỏ màu đỏ như là đu đủ của miền Nam đấy đỏ rực như của miền Nam còn đu đủ này là của Thái Lan giống à, chắc em hai ba gì đấy và ngày hôm nay thì anh Tân cũng thu được một cái hoa chuối hoa chuối dùng phân xí mà trồng trên cái nền bê tông và cây nó đẻ nhiều nhánh quá mình mình ờ, đang muốn lấy giống cho nên là mình cũng không tỉa thành ra là cái hoa này nó hơi nhỏ nhưng mà cái hoa chuối này uh, hoa chuối dùng phân silic mà uh, khi mà mình cắt mình thái ra để làm nộm ấy mình cho chút muối chút chanh vào thì cái này nó trắng tươi và nó rất giòn và ngọt các bạn ạ nó giòn ngọt ngon nhìn nó đẹp lắm uh, và ăn thì nó rất giòn và rất là đậm hoa đậm ngọt lên đối với những bạn nào mà trồng chuối để bán bi Đấy, tận dụng bi để bán thì các bạn nên ứng dụng cái phân xịt này vào thì hiệu quả nó rất là cao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 Ờ, thì ờ, nếu các bạn thấy rằng video của chúng tôi hữu ích hay thì các bạn hãy chia sẻ video này cũng như là like để động viên công ty của chúng tôi làm nhiều clip hay hơn nữa hiệu quả hơn nữa và xin chào hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo